Chuyện buồn, tiếp nối có câu chuyện buồn Anh em đau xót, thương nhớ buồn với chị nói chung là lúc còn sống thì chúng ta có thể buông lời không hay nhưng đến lúc người ta mất rồi lúc người ta xa khỏi cái trần đời rồi thì các anh chị nên uh, lịch sự một chút cũng như là nên gọi là học cái cách gọi là biết biết bớt bớt hận thù bớt nghiệp chướng lại có thể là bạn ấy sai với anh chị trong thời điểm lúc bạn ấy còn ở trên đời nhưng mà đến lúc khi bạn ấy mất rồi thì anh chị hãy buông bỏ những cái lời hận thù cũng như là cái sự cay đắng mà anh chị không thích bạn đó bạn đó cũng là một con người để tuổi trẻ giới trẻ phải học hỏi và rất nhiều vì bạn ấy làm được những điều thứ nhất là cho gia đình bạn đó rất là tốt đấy là em nói thật lúc còn sống thì chúng ta Vâng, có thể ganh ghét cũng có thể hận thù nhau nhưng đến lúc người ta mất rồi thì chỉ có gọi là xin anh chị đừng nói lên những từ không hay mình không thích mình không nên nói còn bây giờ bạn ấy yên nghỉ rồi thì để bạn ấy yên nghỉ không nên buông những lời cay đắng hận thù vào đây là gì cả chính những điều đó biết đâu mai sau lại áp buộc vào anh chị đấy bản thân tôi cũng không tin nhưng mà đây là đây là sự thật đây là sự thật thật sự là bây giờ chỉ còn xin anh chị thôi là không nên buông những lời cay đắng bản thân em bây giờ anh chị bảo đến bản thân em hay không thì nói chung là đến ngày phải đi thì là mình phải đi thôi đấy em nói thật còn anh chị có nguyền rủa em đến mấy nguyền rủa nhưng mục đích sống của em vẫn là mục đích sống là hướng đến là tốt đi lên chứ em không xác định nằm lại ở ở điểm mình suy nghĩ em chỉ chấp nhận là nằm lại ở những lúc mà đến uh, khi mà phải giải quyết thì em chấp nhận lại nhưng bây giờ em đang tiếc thay cho một nhân tài tiếc thay cho một con người và con người đó em cũng học hỏi từ bạn ấy rất là nhiều thật sự với mọi người luôn là vĩnh biệt vĩnh biệt mang gió này là một người cũng biết sống về anh em đấy cái ngày bố Nguyễn Tùng Dương ốm thôi thật sự cái ngày bố em Nguyễn Tùng Dương ốm thật sự là Hoàng Tử Gió cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ Nguyễn Tùng Dương bạn động viên em rất là nhiều thật sự động viên tư tưởng em rất là nhiều đến hôm nay bạn ấy mất rồi em không hết bàng hoàng từ lúc em nghe giờ bản thân em ngủ sớm nhưng mà đến lúc nghe được thông tin thì bạn ấy đã vĩnh biệt chúng ta mãi mãi rồi nói chung là lý do thì là ở chuyện tình cảm cuộc sống còn bây giờ em chỉ đến đây em báo tin cho mọi người thôi còn lại các anh chị nào mà có những ngôn từ không hay thì bản thân em xin anh chị chúng ta không nên uh, không nên buông những lời không hay nữa nghĩa tử nghĩa